Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận ngoại hạng Anh vòng 27 nữa nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em là cái trận Newcastle gặp Wolverhampton à, diễn ra vào lúc 23 giờ 23 giờ 30 ngày 12 tháng 3 nha anh em. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng Trên bảng xếp hạng, Newcastle đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 41 điểm sau 24 vòng đấu là đang kém cái vị trí Liverpool một bà một trận đấu nha anh em, đang kém Liverpool một trận đấu. Thì Liverpool đang có 25 trận à, và có 42 điểm thì um, nếu mà theo cái tình hình này thì Newcastle sẽ vươn lên trước uh, Liverpool nha anh em. Thì Wolverhampton anh em cũng thấy đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và có 27 điểm sau 26 vòng đấu thì thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy thành tích gần nhất của bên phía Newcastle thì Newcastle đang để thua hai trận gần nhất trên à, đấu trường ngoại hạng Anh và trên à, cúp liên đoàn nha anh em thì cúp liên đoàn à, Newcastle để thua MU với cái tỷ số là 2-0. Còn trong khi đó thua để thua Man City với tỷ số là 2-0 tại thua là thua hai ông lớn nha anh em. Thì cái phong độ những trận ngày đầu của Newcastle đang rất là tốt nha anh em nhưng mà gần đây thì Newcastle đang có một cái phong độ đi xuống là để toàn thua và hòa thôi chưa thắng được trận nào còn bên phía Wolverhampton thì anh em thấy Wolverhampton trong những trận gần nhất thì Wolverhampton vừa thắng Tottenham với cái tỷ số là 1-0 trước đó thì để thua Liverpool với cái tỷ số là 2-0 thì trong 10 ờ, trận gần nhất thì Newcastle uh, Wolverhampton đã thắng được 4 trận và để thua tới 5 trận và để hòa một trận trước uh, Fulham nha anh em thì cho anh em xem cái thành tích chơi trên sân nhà của thằng Newcastle thì anh em cũng thấy Newcastle chơi trên sân nhà trong 4 trận gần nhất thì Newcastle đã thắng hai trận thắng trước Southampton và Fulham và để hòa trước West Ham với tỷ số là một điều để thua Liverpool với cái tỷ số là 2-0 do Newcastle đang bị thẻ đỏ nha anh em thì thành tích chơi trên sân khách của thằng um, tên thì tên này cái phong độ chơi trên sân khách rất là kém nha anh em thì anh em cũng thấy trong năm trận gần nhất chơi trên sân khách thì tên đã để thua hết 3 trận và để hòa một trận trước Fulham và chỉ thắng trước uh, ờ, sau thâm tên với cái tỷ số là cách biệt là ờ, một bàn thôi còn tiến vào cái phần lịch sử đối đầu của Wolverhampton và Newcastle thì anh em thấy Newcastle chơi trên sân nhà của Newcastle thì toàn thắng với toàn thắng Wolverhampton với cái tỷ số là cách biệt chỉ tầm một bàn thôi nha anh em thì hai thằng này đá với gặp ờ, trong bốn trận gặp nhau thì hai này toàn là tỷ số là rớt về xỉu không anh em chỉ có một trận tài thôi nhưng mà trong bốn trận chỉ có một trận tài là hai này gặp nhau là đá kiểu mà phòng thủ nhiều ít có tấn công lắm anh em còn trong cái đội hình dự kiến của hai đội thì bên phía Newcastle đã chơi với sơ đồ là 433 còn bên phía Wolverhampton chơi với sơ đồ 4231 thì anh em thấy à, bên phía Newcastle đang chấn thương hai cầu thủ nha còn bên phía Wolverhampton thì vắng mặt tới tận 5 cầu thủ thì năm trụ cột của bên phía Wolverhampton đã vắng mặt thì Wolverhampton trong cái trận này có thể sẽ thua với một cái bàn thắng là cách biệt nha Còn đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này là Newcastle chấp với mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2,25 thì tài xỉu trận này nhà cái đang đánh giá thấp hai đội. Anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu hai đội này gặp nhau trên 4 lần nhưng mà chỉ có một trận là ba bàn thắng thôi. Còn trước đó thì chỉ từ hai bàn đến một bàn thì nhà cái đang đánh giá hai đội này sẽ đá e dè phòng thủ nha nè. Thì à, bàn thắng sẽ không có nhiều nên à, trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Newcastle đội chủ nhà được nha thì tại sao anh em nên à, có đặt trang á, nếu mà anh em đang chơi trang trong cái nhóm của mình á, thì anh em cứ chờ kèo ra sàn tầm 10 phút tuột xuống 0.5 hoặc 0.25 anh em hảo vào kèo Newcastle còn kèo tài xỉu thì mình sẽ báo cho tất cả anh em trong nhóm đánh rung khi có bóng lăn nha khi đóng bóng lăn thì mình sẽ báo cho tất cả anh em vào tài hay vào xỉu hay hoặc là vào rung thì hiệp 1 hiệp 1 ờ, mình chờ có đội hình chính thức ra sân thì mình sẽ cập nhật kèo trong nhóm cho tất cả anh em còn tỷ lệ kèo gốc kèo gốc thì chờ có đội hình chính thức mình sẽ báo cho tất cả anh em trong nhóm luôn nha thì mình chỉ cho tất cả anh em vào một cái mã kèo đó là mã kèo Newcastle trước